thì cái um, cái chủ đề chính hôm nay mình sẽ nói đó là hiện tượng suy giảm miễn dịch của người bệnh ung thư à, thì à, như các bạn biết đó là dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra vài tháng nay rồi và nó xuất phát ở Trung Quốc và sau đó nó lan đi uh, nhiều nước trên thế giới cũng rất may là Việt Nam của mình đã có nhiều cái uh, uh, động uh, động thái rất là mạnh và lẹ để giúp uh, ngăn cản cái dịch bệnh này phát triển à, và các bạn có nhớ cái hình ảnh này à, hồi tháng 3 vừa rồi đây là huấn luyện viên à, bóng đá ở Tây Ban Nha và anh này chỉ có 21 tuổi à, anh được đưa vào bệnh viện với tình trạng đó là bệnh à, hô hấp và người ta à, phát hiện ra đó là anh bị nhiễm virus à, corona ncov à, sau đó người ta còn phát hiện ra đó là anh bị à, ung thư máu và có lẽ là ung thư máu đã làm suy giảm hệ miễn dịch của anh trầm trọng và anh không thể chống chọi được với virus uh, corona nữa à, và do đó anh đã ra đi mãi mãi sau uh, khoảng vài ngày chống chọi với virus này ở trong bệnh viện à, cái hiện tượng uh, tăng rủi ro cho người bệnh ung thư khi mắc uh, virus uh, corona cũng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới và đặc biệt đó là rất là nhiều cái bài báo người ta thu thập số liệu ở bên Trung Quốc tại vì Trung Quốc là nơi phát hiện ra đầu tiên và có số lượng người nhiễm cũng rất là cao thì người ta như uh, thông báo uh, của WHO đó là dựa trên cái tổng kết đó là người nhiễm uh, COVID nếu mà bệnh ung thư đó thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới 7.6% ngoài ra uh, mình còn để một cái nghiên cứu rất là gần đây nữa đó là nghiên cứu trên cái bệnh nhân ung thư khi mà mắc covid thì nó người ta tổng hợp xem các uh, tình trạng nghiêm trọng hơn nó xảy ra như thế nào thì người ta thấy rằng uh, cái tỷ lệ chết của người bệnh uh, ung thư cũng tăng lên rất là rõ ràng uh, ngoài ra người bệnh ung thư khi mà mắc uh, virus này thì uh, sức khỏe cũng bị uh, cũng bị ảnh hưởng rất là cao và cái tình trạng uh, xấu nó ờ, diễn ra thường xuyên hơn phải cần đến những cái ờ, phương pháp chăm sóc đặc biệt và cần hỗ trợ thường là phải cần hỗ trợ máy thở dạng xâm lấn thì do vậy để hiểu được tại sao cái rủi ro này nó tăng cao ở cái người bệnh ung thư thì chúng ta nên hiểu cái lý do chính đó là cái hiện tượng suy giảm miễn dịch ở người bệnh ung thư để hiểu được uh, suy giảm miễn dịch thì uh, hôm nay cái nội dung mình nói sẽ đi qua bốn điểm như sau đó là hệ miễn dịch là gì tiếp theo đó là hiện tượng suy giảm miễn dịch là gì và tại sao bệnh nhân ung thư thường bị suy giảm miễn dịch và người bệnh nhân ung thư ờ, cần làm như thế nào cần cảnh giác như thế nào trong cái ờ, đại dịch virus covid 19 này thì trước hết các bạn nên nhớ rằng cái hệ miễn dịch của chúng ta có cái thành phần chính đó là các tế bào miễn dịch và các tế bào miễn dịch của chúng ta được sinh sản uh, tạo ra từ xương và nói chính xác hơn đó là từ tủy xương là cái phần xốp ở trong xương thì từ đây các tế bào miễn dịch được tạo ra mỗi ngày mỗi giờ để giúp chúng ta bảo vệ cho chúng ta à, thì tế bào miễn dịch khi được tạo ra trước hết nó chúng sẽ được uh, huấn luyện đào tạo để uh, nhận biết đâu là tế bào của cơ thể đâu là các tác nhân xâm nhiễm như vi khuẩn virus ký sinh trùng có hại cho cơ thể và có thể bào miễn dịch cũng phải học đó là làm cách nào để chống lại chúng và làm cách nào để tiêu diệt chúng một cách có hiệu quả và sau khi được huấn luyện chúng trưởng thành và phát triển thì chúng giúp cho chúng ta chiến đấu với các tác nhân gây bệnh mỗi ngày mỗi giờ à, và giúp cho chúng ta có một cuộc sống bình thường à, giữa thiên nhiên giữa môi trường uh, như chúng ta đang sống như thế này thì cái hiện tượng suy giảm miễn dịch là gì đó đây là cái hiện tượng mà tình trạng các tế bào miễn dịch bị khiếm khuyết hoặc mất cái khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm và lúc đó chúng ta sẽ dễ bị bệnh hơn dễ bị ờ, xâm nhập bởi các tác nhân gây bệnh hơn thì nguyên nhân của suy giảm miễn dịch có thể là do hai lý do sau lý do thứ nhất đó là lý do bẩm sinh <clears throat> bẩm sinh có nghĩa là khi bạn sinh ra à, bạn đã bị suy giảm miễn dịch rồi cái hiện tượng này đó là do à, do khi bạn sinh ra bạn bị khiếm khuyết một số gene các gene này nó có liên quan đến cái việc uh, tạo ra và uh, biệt hóa các tế bào miễn dịch trưởng thành do vậy khi mà khiếm khuyết những cái gene này thì cái uh, hệ miễn dịch nó không có còn hoạt động bình thường nữa và từ đó nó sẽ uh, xảy ra sự khiếm khuyết uh, bẩm sinh à, nhưng mà rất may đó là cái biến chứng khuyết bẩm sinh này nó không có thường xuyên xảy ra nó rất là hiếm à, người ta thống kê thì trong 100.000 người chỉ xảy ra khoảng 5 người thôi à, tuy nhiên cái à, loại thứ hai người ta gọi là suy giảm miễn dịch mắc phải loại này à, thường xuyên xảy ra hơn à, đối với chúng ta à, mắc phải có nghĩa rằng trong cái khoảng thời gian sống của các bạn các bạn mắc phải một số các loại bệnh nào đó và các bệnh này nó sẽ đưa tới cái hệ quả đó là suy giảm miễn dịch thì ờ, một cái ví dụ ờ, các bạn rất ờ, dễ hiểu đó là khi mà chúng ta bị nhiễm virus HIV thì virus HIV cái mục tiêu tấn công của virus này chủ yếu là tế bào miễn dịch của chúng ta và từ đó chúng tiêu diệt các tế bào miễn dịch của chúng ta và làm cho hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu đi à, ngoài ra thì bệnh nhân ung thư cũng là một trong những đối tượng à, bị suy giảm miễn dịch thì mình sẽ nói sâu hơn về cái à, tình trạng suy giảm miễn dịch của bệnh nhân ung thư như sau thì à, chúng ta có thể phân loại cho dễ hình dung dễ hiểu thứ nhất đó là cái nguyên nhân trực tiếp tại sao bệnh nhân ung thư lại bị suy giảm miễn dịch đó là khi mà bệnh nhân ung thư chủ yếu là bị ung thư máu à, thì các bác à, các bạn biết rồi đó các à, tế bào miễn dịch của chúng ta mình còn gọi một cái tên khác đó là tế bào máu trắng thì uh, được sinh ra từ tủy xương như mình nói ở phía trên thì khi mà các tế bào uh, miễn dịch bị đột biến và trở thành các tế bào ung thư thì lúc này uh, các tế bào miễn dịch không còn ở vai trò bảo vệ cho chúng ta nữa mà nó có vai trò đó là nó phá hoại cái cơ thể của chúng ta và nó không còn uh, giữ cái uh, vai trò chính đó là tấn công các uh, tác nhân xâm nhiễm như vi khuẩn virus nữa uh, thì cái ung thư máu nó là cái uh, cái loại ung thư nó ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch của chúng ta rất là trầm trọng uh, sau đó có thể kể đến các loại ung thư khác uh, ung thư ở các cơ quan khác nhưng mà sau đó chúng phát triển và chúng di căn đến các uh, cơ quan um, của hệ miễn dịch uh, và ở đó chúng uh, ờ, phá hoại cái hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng suy giảm miễn dịch sau đó ngoài ra cái nguyên nhân gián tiếp à, ở đây đó là các phương pháp điều trị ung thư mà chúng ta hiện giờ đang sử dụng à, rất là phổ biến đó là xạ trị và hóa trị à, thì xạ trị và hóa trị thường là người ta thiết kế đó là nhắm đến các tế bào ung thư với các tính chất đó là chúng sinh sản nhanh và chúng à, hấp thụ nhiều các chất dinh dưỡng à, tuy nhiên các tế bào à, miễn dịch của chúng ta nó cũng có các à, đặc điểm đó là chúng sinh sản nhiều tại vì chúng ta cần được bảo vệ mỗi ngày mỗi giờ nên tế bào miễn dịch của chúng ta liên tục được sinh sản bởi các đặc điểm đó nên chúng cũng có bị ảnh hưởng ít nhiều bởi các uh, loại thuốc và các uh, liều xạ trị uh, ngoài ra uh, phẫu thuật trong uh, bệnh nhân ung thư cũng có ảnh hưởng tới miễn dịch khi chúng ta cần phải cắt bỏ những cái uh, cơ quan liên quan tới hệ miễn dịch trong việc điều trị bệnh uh, ung thư thì tất cả những cái uh, yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của người bệnh ung thư và gây nên cái hiện tượng là suy giảm miễn dịch bây giờ mình nói đến cái uh, bệnh uh, covid 19 bệnh covid 19 gây ra bởi uh, sự nhiễm virus uh, ncov và cái tên uh, mới giờ đó là sars cov Hai, thì uh, cho đến bây giờ người ta thấy rằng cái ờ, vũ khí chủ yếu để tiêu diệt cái virus này ở trong người bệnh đó là hệ miễn dịch của chúng ta thì uh, đây là cái hình uh, mô phỏng cái quá trình uh, nhiễm và chiến đấu uh, của hệ miễn dịch của chúng ta uh, trong một cái bài báo khoa học mình lấy ở đây và mình uh, dịch sơ lại để các bạn dễ hình dung thì trong cái hình này các bạn có thể thấy cái phần màu vàng tượng trưng cho cái lượng virus tấn công vào cơ thể của chúng ta thì sau khi tấn công chúng xâm nhập vào tế bào của chúng ta và chúng phát triển rất là nhanh và các bạn thấy cái phần màu đỏ và cái phần màu xanh à, cái đường màu đỏ và cái đường màu xanh ở trong đồ thị này đó là nó thể hiện cái à, phản ứng miễn dịch của cơ thể chúng ta à, cái phản ứng sớm người ta gọi là miễn dịch bẩm sinh thì trong cái phản ứng này nó bao gồm các đại thực bào các tế bào NK natural killer cells và nó chúng tiết ra những cái tín hiệu để tăng cường miễn dịch chúng ta gọi là cytokines thì uh, nó xảy ra sớm để nó uh, báo động cho cơ thể đó là có kẻ tấn công rồi và sau đó cái uh, cái giai đoạn 2 giai đoạn muộn hơn thì uh, xảy ra đó là cái màu xanh đó là miễn dịch thích ứng à, thì miễn dịch thích ứng nó hoạt động chậm hơn nhưng mà nó rất là hiệu quả nó bao gồm các tế bào T tế bào B và nó sản sinh ra kháng thể để nhận biết đặc hiệu cái ờ, tác nhân tấn công trong trường hợp này đó là virus nCoV thì cái hoạt động giữa hệ miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng này nó phối hợp nhịp nhàng với nhau và nó sẽ đẩy lùi được cái uh, uh, sự tấn công hiện diện của virus trong cơ thể chúng ta thì cho đến uh, nay người ta thấy rằng sau ờ, một thời gian có thể là khoảng 2 hoặc 3 tuần thì ờ, người bệnh ờ, có hệ miễn dịch bình thường sẽ có thể tiêu diệt được virus và không còn virus ở trong người nữa và sau đó cơ thể của chúng ta có khả năng tạo được kháng thể antibody để tiếp tục bảo vệ cơ thể chúng ta tránh tái nhiễm trở lại thì chúng ta thấy rằng cái việc chống lại cái virus này nó um, phụ thuộc rất nhiều vào cái uh, hệ miễn dịch của chúng ta do vậy cái người mà bị suy giảm miễn dịch uh, sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong uh, cái việc uh, lây bệnh uh, trong cái việc tiến triển cái bệnh covid 19 này um, do vậy dựa trên cái mức độ uh, suy giảm miễn dịch của người bệnh ung thư thì chúng ta có thể hình dung uh, cái mức độ nguy hiểm của bệnh nhân ung thư trong dịch uh, bệnh covid 19 này như sau thì cái uh, người bệnh nhân ung thư mà bị nguy hiểm nhất á, thường đó là ung thư máu và ung thư hạch đó là những cái ung thư trực tiếp ảnh hưởng cho tới hệ miễn dịch của chúng ta và sau đó là ung thư phổi ung thư phổi tại vì cái phổi là cái nơi mà virus à, nCoV này uh, đặc biệt tấn công và tấn công nhiều nhất ở, ở đây và nếu mà phổi chúng ta không khỏe từ đầu thì uh, dễ dàng xảy ra cái hiện tượng uh, uh, suy phổi và nó dẫn đến cái ờ, cái ờ, việc đó là bệnh trở nên trầm trọng hơn rất là dễ và tiếp theo đó là một số bệnh nhân ung thư thư phải ờ, thực hiện cái ghép tủy hoặc cơ quan thì cái quá trình cái ghép tủy và cơ quan sau đó thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc để ngăn cản cái sự hoạt động miễn dịch của cơ thể để ngăn cản cái sự đào thải của tủy hoặc cái cơ quan này thì cái việc sử dụng các thuốc uh, ngăn cản uh, hệ miễn dịch như vậy thì uh, nó cũng có tác động đó là làm suy giảm hệ miễn dịch của chúng ta do vậy uh, cũng khá là nguy hiểm và như mình nói ở phía trên đó là các uh, điều trị uh, bệnh nhân ung thư hiện nay như là mổ xạ trị hóa trị uh, đều có ảnh hưởng uh, tới cái hệ miễn dịch của chúng ta và sau khi điều trị uh, ít nhiều chúng ta cũng còn những cái ảnh hưởng dư âm sau đó thường đó là người ta kê đó là khoảng từ vài tuần cho tới vài tháng hệ miễn dịch của chúng ta còn có thể bị ảnh hưởng do vậy à, bệnh nhân ung thư cần phải chú ý những cái điều đó và à, đây là những cái lời khuyên mà các chuyên gia à, đưa ra khi mà họ quan sát cái hiện tượng người bệnh à, ung thư bị à, nhiễm Covid-19 thì à, để đảm bảo được đó là tốt nhất và an toàn nhất cho bệnh nhân ung thư thì người ta đưa ra các lời khuyên như sau thứ nhất đó là các bạn nên cân nhắc lại cái việc đó là có hoãn hay không cái điều trị phẫu thuật hóa trị và xạ trị nó phụ thuộc vào cái ờ, cái tình trạng ung thư của các bạn giả sử như trong ờ, thời gian này cái giai đoạn ung thư của các bạn đó là ổn định ổn định có nghĩa là tế bào ung thư không có, có phát triển nữa trong cái một khoảng thời gian thì uh, mình cũng nên hoãn lại những cái điều trị như vậy để tránh cái hiện tượng suy giảm miễn dịch xảy ra thì ờ, có thể an toàn hơn trong cái giai đoạn mà dịch bệnh nó có thể dễ lây lan như thế này à, và thứ hai đó là người bệnh ung thư và người đã từng điều trị ung thư cũng uh, nên uh, cũng nên biết đó là cái hệ miễn dịch của mình không tốt bằng người bình thường nên uh, cũng sẽ có cái nguy cơ dễ lây uh, cũng dễ dễ trở nên nặng hơn khi mà chúng ta bị nhiễm virus nCoV và do vậy khi giả sử như khi người bệnh ung thư bị uh, bệnh Covid-19 thì cần được quan tâm uh, nhiều hơn để uh, hỗ trợ kịp thời khi mà cái bệnh trở xấu giả sử như chúng ta cần uh, máy thở hoặc là chúng ta cần phải lọc máu trong cái trường hợp uh, nó xấu đi và đặc biệt đó là người bệnh ung thư còn có những cái bệnh bên cạnh khác nữa giả sử như bệnh tiểu đường cao tuổi thì nó cũng sẽ tăng cái nguy cơ cái bệnh covid trở nên trầm trọng hơn thì uh, cái câu hỏi thường gặp đó là làm sao mà chúng ta có thể tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta kể cả người bình thường và người khỏe mạnh thì hiện nay cái uh, phương pháp mà để tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta tốt nhất vẫn là cái lối sống lành mạnh có nghĩa là chúng ta không nên uống rượu hút thuốc đây là những cái tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của chúng ta làm suy yếu hệ miễn dịch của chúng ta kể cả người bình thường và chúng ta cố gắng thiết kế những cái bữa ăn à, lành mạnh nhiều rau nhiều uh, trái cây uh, nhiều chất xơ thì uh, cơ thể của chúng ta sẽ dễ thích ứng và cái uh, dễ thích hợp và cái hệ miễn dịch của chúng ta uh, dễ uh, hồi phục và phát triển bình thường trở lại ngoài ra tập thể dục cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để uh, giúp hệ miễn dịch của chúng ta hồi phục nhanh chóng và cái giữ được cái hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh lâu dài và các bạn nên tránh uh, stress à, suy nghĩ nhiều lo lắng à, thì nó cái tinh thần nó cũng ảnh hưởng rất nhiều cho tới cái hệ miễn dịch của chúng ta ngoài ra trong uh, cái tình trạng bệnh dịch này thì các bạn nên tăng cường cái việc rửa tay uh, vệ sinh để uh, tránh lây nhiễm uh, ngoài ra các uh, bạn nên uh, giữ cái giấc ngủ của mình đầy đủ uh, đừng có cố gắng thức khuya làm việc là vui chơi này nọ cố gắng ngủ mỗi ngày đủ khoảng 7 8 tiếng à, đúng giờ thì à, nó sẽ giúp cho hệ miễn dịch của các bạn rất là nhiều thì à, qua bài nói hôm nay mình muốn tóm tắt lại những cái điểm chính mà các bạn cần nhớ khi ra về đó là hệ miễn dịch của chúng ta rất quan trọng nó giúp bảo vệ cho chúng ta mỗi ngày mỗi giờ và nó giúp cho chúng ta có cuộc sống bình thường như chúng ta hiện giờ à, nếu mà chúng ta không có hệ miễn dịch thì à, rất là khó sống trên cái trái đất này và người bệnh ung thư là cái đối tượng thường bị suy giảm miễn dịch và các bạn nên à, biết rõ cái điều này và nếu mà các bạn bị ung thư cũng nên đặt câu hỏi cho mình đó là hiện giờ cái tình trạng suy giảm miễn dịch của mình là như thế nào có có cần hỗ trợ gì hay không và trong một số trường hợp nếu mà tình trạng miễn dịch nó nó yếu quá thì bác sĩ cũng phải kê đơn một số toa thuốc để giúp các bạn tăng cường cái hệ miễn dịch uh, lên và như mình đã nói cái uh, việc giữ gìn sức khỏe bằng cái lối sống lành mạnh cũng giúp cái hệ miễn dịch của các bạn uh, khỏe và cuối cùng đó là cần đề phòng hơn cái việc lây nhiễm bệnh uh, không những covid 19 mà còn những cái loại bệnh khác nữa người ta nói chung đó là bệnh cơ hội trong cái giai đoạn các bạn bị suy giảm miễn dịch thì uh, mong cái kiến thức hôm nay uh, sẽ giúp cho các bạn uh, hiểu được đó là suy giảm miễn dịch là như thế nào đặc biệt là trong người bệnh ung thư và chúng ta nên cẩn thận hơn thì uh, slide cuối cùng này thì cho các bạn thấy đó là uh, đây là một số hoạt động của nhóm uh, à, ruy băng tím thì các bạn cũng uh, uh, chọn cho mình một số các uh, môn thể thao và thật ra uh, nói tới thể dục thể thao không hẳn là các bạn phải cần cái môi trường uh, rộng lớn thực ra ở, ờ, thậm chí ở nhà trong các khoảng không gian nhỏ các bạn cũng có thể tập những cái ờ, động tác uh, thể thao như là đất uh, stretching uh, để giúp uh, tăng cường cái cơ thể của tăng cường sức khỏe của cơ thể của các bạn giữ cho hệ miễn dịch của các bạn uh, khỏe mạnh lâu dài uh, chúc uh, bà con cô bác uh, nhiều sức khỏe và đừng lo lắng quá nhiều à, và chúng ta hãy à, bổ sung thêm kiến thức thường xuyên có được kiến thức đúng thì chúng ta mới biết được à, là chúng ta nên làm như thế nào cho đúng và nên làm như thế nào cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh